Chào mừng các em đến với buổi học phép y thuật ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, cô sẽ dạy các em cách học làm bột tiến hóa các con vật. Và cũng như các em thấy ở đây, chúng ta có ba con vật. Đầu tiên, đó chính là cừu. Thứ hai là quỷ lùn. Và thứ ba, đó chính là con gà. Và các em có bao giờ thắc mắc nếu những con vật này tiến hóa, chúng sẽ tiến hóa thành con vật gì không? Và trên tay cô, đây chính là bột tiến hóa mà cô đã pha sẵn rồi nè. Và đầu tiên, đây chính là con cừu và nếu mà cừu tiến hóa thì sẽ thành con gì? Đó chính là... Và bạn nào có thể cho cô biết con cừu này sau khi tiến hóa thì tiến hóa thành gì không hả? Ồ, oh, trời ơi, mọi, mọi, mọi, mọi, mọi người ơi, nhìn, nhìn, nhìn kìa Mới đầu là, là cái con cừu này là con cừu bình thường thôi Tự nhiên được tiến hóa xong nó có thêm hai cái sừng bằng vàng luôn kìa mọi người Đúng, chính xác Đây là cừu hai sừng bằng vàng Và nó rất rất là quý hiếm luôn nha Rồi tiếp theo cô làm mẫu đến cái con quỷ lùn này là Quỷ lùn mà tiến hóa Thì sẽ tiến hóa thành dân làng Ui, wow. trời wow. Và bên này, ở bên này đó chính là con gà Và có bạn nào biết nếu con gà này tiến hóa thì sẽ tiến hóa thành con gì không? Con gà tiến hóa thành gì hả? Con này tiến hóa thành con bò nè Nghe tàu lao dịch ông bị vậy Con gà làm sao mà tiến hóa thành con bò được Con gà thì em nghĩ rằng là nó sẽ tiến hóa thành à, con khủng long đúng không cô Trời ơi con ờ. khủng long chắc chắn khủng long rồi 10 điểm chắc Đúng không cô Sao mà thành khủng long được Thôi được rồi để cô tiến hóa cho bọn em biết Rốt cuộc là nó biến thành con gì nha Hêu Tang tang tang Ủa Ủa gì mà con, con gà nãy trắng bóc mà tiến hóa thành gà quay hay sao mà đang thui lùi vậy cô bạn nào muốn xem chi tiết đó là con gì thì có thể di chuyển đến lên trên này để nhìn nha. Ồ, oh, đâu đâu đâu đâu. Ủa, cái này là con chim cánh cụt mà mọi người. Ủa sao tiên con con gà với hình chim cánh cụt ta vô lý vậy? Ủa vậy? Ủa gì vô lý vậy trời? Ôi nhưng mà cô ơi, tính ra cái bột phép này hay quá à. Hay là cô chỉ bọn em làm đi cô? <laughs> thì tất nhiên là buổi học hôm nay chính là buổi học dạy chế tạo làm bột phép này mà. Rồi các bạn về chỗ lấy sách vở ra ghi và để cô dạy nào. Dạ dạ dạ dạ, trời hay quá hay quá. Vâng. Wow. Vừa rồi ta đã đưa cho các em công thức chế tạo bột phép và bây giờ các em hãy đi cùng ta ra vườn thuốc phép thuật để đi lấy nguyên liệu chế tạo bột thuốc nha. Rồi các em đi theo ta. À. Nha mọi người Trời ơi mấy bạn ơi Đây là lần đầu tiên Phong mới được ra vườn thuốc để hái thuốc á các bạn Cảm thấy hồi hộp quá à Giới thiệu với các em Đây chính là cái vườn thuốc phép thuật của trường chúng ta Các em có thể nhìn quanh nha Trong đây có rất rất rất là nhiều loại thuốc quý hiếm Và bây giờ thì cô sẽ đưa các em đi tham quan cái vườn thuốc này nha Rồi đầu tiên chúng ta qua bên này trước đi Rồi các em đi theo cô nào dạ dạ dạ dạ vâng ạ à. mọi người ơi đi đi đi đi nhanh lên nhanh lên đi rồi giới thiệu với các em đây chính là vườn cây sự sống wow, wow vườn cây sự sống á ủa vườn cây sự sống là cái gì vậy cô câu hỏi hay lắm nếu các em không biết ý thì cây sự sống là một loài cây có thể tạo ra được những cái con động vật sống khi mà nó trưởng thành nó sẽ tạo ra những cái con động vật đây đây đây em có thể nhìn này ở trong đây ví dụ em ở đây là nhìn có hình con lợn đúng không đó thì sau khi nó trưởng thành nó sẽ có một con lợn hiện lên đó còn nếu mà đây là con gà đó thì sau khi nó trưởng thành thì sẽ có một con gà xuất hiện Trời à, vườn cây sự sống ghê dữ trời tính ra đó giờ á chỉ có động vật mới sinh ra động vật thôi chứ thực vật làm sao sinh động vật được cô nói xạo à đúng rồi có phải là cô lừa bọn em đúng không từ trước giờ em chỉ nghe là con heo mẹ nó đẻ ra con heo con Hoặc là con gà mẹ nó mới đẻ con gà con thôi Chứ làm gì có chuyện mà cái cây nó đẻ ra con gà hay là cái cây đẻ ra con heo được Cô lừa bọn em đúng không? <laughs> Thế thì chắc là em lại quên mất đây là vườn cây phép thuật rồi Thì đây em không tin đúng không? Để cô chứng minh cho em xem là em nhìn ở trong đây Trong đây có phải là con gà con không? À đúng rồi Rồi sao cô? Đúng vậy Đây là con gà con đúng không? Và em nhìn đây Ôi. À, à. Wow. wow cho mọi người Nó đẻ ra con gà thiệt luôn kìa Ôi ơi Ôi mấy bạn ơi Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy là một cái cây có thể đẻ được con vật đó nha Gì ghê vậy Ủa coi cô Có phải là cô giấu con gà trong đó đúng không Vậy không tin đâu Vậy giờ cô cô cô thử cô biến con bò coi nè Ở trên này có con bò nè Cô biến đâu, đâu, đâu, con bò con bò đúng không và khi những cái con động vật này sinh ra nó có thể sinh trưởng và phát triển giống hệt như là những con động vật bình thường luôn. Đây cô bấm cho con nha. Đó, đây là con Ui. bò nè. Ủa khoan con bò đứng im mà cô xạo đâu. Ui. Ui. Trời nhìn kìa nhìn kìa. Đó. Ui. Ủa, Ủa, kìa. kìa. Trời ơi. oh, trời ơi, mấy mấy bạn ơi, tôi tôi tôi cảm thấy cái khu vườn phép thuật này bắt đầu hơi bị thú vị rồi nha. À, mọi người mọi người, bây bây giờ á ở chỗ này còn nhiều mấy con vật khác nữa nè, chẳng hạn như có con thỏ nè, rồi ở đây có con gấu tuyết nè à, bây giờ ờ, bây giờ mọi người mọi người thử mọi người thử đi giờ simi nè simi thử ờ, coi coi có biến được con gấu tuyết không rồi ok để thử nha ừ, quá à đây chạm thử coi chạm chạm thử ui <gasps> wow dễ thương quá à chào bạn gấu tuyết nha ơi ờ, simi sao tiện gấu tiếng nó cứ chu cái đít vô, <laughs> vô mặt tôi vậy trời ơi con gấu tiếng này ok ở đây là có con thỏ nè đâu bây giờ bạn Kairon thử ờ, đụng vô ra, ra con thỏ không Kairon đây đây đây để tôi thử ra hủy ốm Balashimo ui Ôi, nó ra thiệt nè Ôi, nó nhảy tưng tưng luôn kìa mọi người ơi đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi nó nhảy tưng tưng luôn rồi rồi xong chạy ra ngoài kìa chạy ra ngoài đi rồi không được ra ngoài trường nha bạn nha tính ra nhà trường cấm không cho ra ngoài trường mà đi vô đi vô đi vô ai cho ra ngoài Ê, trường vậy con họ nó chạy ra ngoài kia luôn rồi không ơi Ok mọi người ơi, wow, đúng là vườn cây phép thuật các bạn ơi, nhiều điều kỳ diệu quá à. Mấy bạn thấy cái vườn cây này như thế nào? Mấy bạn thấy có thú vị không? Nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình thấy cái vườn cây này xịn quá mấy bạn ơi. À, ok, ủa coi còn à, cái gì đặc biệt hơn nữa không cô? Có chứ, trong đây còn rất là nhiều loại cây quý hiếm Ví dụ như là ngoài cái cây sự sống này ra thì còn bên kia, bên cây còn rất là nhiều Đây các em đi theo ta Dạ dạ dạ dạ, trời ơi vườn cây này đặc biệt quá à đây là loài cây có tên là hoa ốc sên Ủa cô ơi Tại sao cái cây này lại được đặt tên là cây ốc sên vậy cô Tại sao không đặt tên cho nó là một cái cây nào đó Chẳng hạn như là cây sao biển nè Hay là cây san hô gì đó Nghe cho nó nghe cho nó tay tay Nghe cho nó xịn xịn Chứ nghe gì cây ốc sên Nghe nó phèn quá cô ơi Nghe nó xấu nữa Đúng rồi <laughs> Nó không phèn đâu mà nó thể hiện ra cái chi tiết của cái cây đó đó em nhìn thấy không khi mà nó lớn lên à là cái lá của nó xoắn lại nhìn như con ốc sên vậy á à ôi đúng rồi ha tính là cô nói mình mới để ý nè các bạn ơi cái lá của cây này nó xoắn lại nhìn y như là cái vỏ của con ốc sên vậy các bạn ui tính ra là đặc biệt quá hả các bạn ha tính ra là cái cây nào trong đây cũng có một cái điều đặc biệt của nó luôn các bạn ồ ủa mà khoan coi vậy cái cây ốc sên này á thì mình có dùng để chế thuốc hay là làm thức ăn hay là để làm gì được không cô tất nhiên là sử dụng để chế thuốc rồi Và cái thuốc này nó rất rất rất là đặc biệt luôn Đó chính là loại thuốc chậm chạp Thuốc ừ. chậm chạp á Ủa thuốc chậm chạp là sao cô Thuốc chậm chạp ạ có tác dụng khiến cho một con người nhanh nhẹn Sẽ đi chậm, nói chậm và ở đây thì cô cũng có thuốc làm chậm đó Không biết có bạn nào dám uống thử không nhỉ Ủa, ô Em trời em trời em em em làm chậm em, nãy giờ nãy giờ mọi người thử hết rồi giờ để tôi để tôi để tôi để tôi để tôi từng á thuốc làm chậm á con chừng nguy hiểm lắm á đâu nguy hiểm gì con quăng vô em đi À, khoan, khoan, khoan, khoan, ờ, từ từ, từ thì các bạn, bạn nào không muốn thử thì đứng tránh xa nha, tránh xa Dạ, dạ, dạ, trời ơi, mọi người, mọi người đi, đi, đi, đi, đi ra, ra, ra, xa xa ra Mọi ờ, người ơi, mà thôi ra bên ngoài này cho nó rộng rãi nào Bây giờ cô thử cho Siro ừ, bị chậm lại các cô, cho bọn em xem thử coi, chứ bọn em không tin đâu Các bạn đứng tránh xa nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha Dạ, dạ Ôi, trời thúi cho người Siro nè Ôi rồi, ông, ông ông, <laughs> ông ông bị gì không ông, ông có cảm thấy mình bị chậm không luôn ủa, ủa khoan từ hình như là tôi cảm thấy bình thường mà ê, ê mọi người ơi tính ra là ổng nói có một cái câu ngắn ngủn như thôi mà ổng dùng 3 tiếng đồng hồ để ổng mới nói xong luôn á mọi người ơi <laughs> vậy dạ, dạ. nói chậm ra, ơi ổng hình như là ổng ổng bị nói chậm mà ổng cũng bị đi chậm nè mọi người coi ổng di chuyển cực kỳ chậm luôn trời à. <laughs> ơi à, trời ô coi cô vậy cái thuốc này á là nếu như mà không uống thuốc giải á là sẽ bị chậm vậy suốt đời luôn hả cô Đúng vậy Trời ơi, trời ơi mọi người mọi người Vậy nếu như bây giờ bọn mình khỏi trong rồi uống thuốc giải đi Thì ổng sẽ bị chậm như thế này á Nhiều khi á, một tí nữa bọn mình vô nhà ha Bọn mình à, ăn trưa nè Rồi sau đó đến chiều mình ăn chiều Rồi ăn tối xong mình đi ngủ luôn Rồi mà lúc đó ông Rô ổng, ổng vẫn còn chưa vô vô vô được trong trong trong trường nữa Không có giỡn vậy nha à, Ủa, rồi có ai rồi rồi chạy thôi thôi thôi mệt có mệt đó các bạn ơi nói chuyện với ông rô chắc đến năm sau chưa nói xong nữa trời ngô ngô ngô ngon hay rap đi xem còn rap nhanh được nữa không <laughs> ờ à, đúng rồi ha tính ra các bạn là ông rô ổng rap ổng mình nghe ông rô ổng hay rap rất là nhanh luôn các bạn ơi không biết bị chậm gì ông rô ổng rap chậm tôi rap bài gì hero, ờ, ờ, hero đại chiến bài ba Hello đại chi Thôi được rồi, được rồi, được rồi, thôi được rồi, được rồi. Tôi biết ông cố gắng lắm rồi dạ, dạ. Thôi được rồi, chạy chạy, hét quay Mấy bạn ơi, thôi mình nghĩ là chúng ta không nên kêu ông rap nữa bạn Ông mà rap á, thì chắc 10 năm sau Bọn mình già luôn rồi, ông chưa <laughs> rap xong nữa Thôi rồi cô ơi, bây giờ mình vô mình tham quan tiếp đi cô <laughs> Mệt quá à. Ai, à, cô ơi cô Bây giờ á, bọn em là muốn à, chế tạo thêm nhiều những loại thuốc khác nữa cô Cho nên là bây giờ cô có thể nào mà giới thiệu cho bọn em thêm những cây thuốc nào lạ lạ nữa không cô được, giới thiệu cho em, đây là một loài cây, loài tên là cây khô héo. Ủa mà ừ. cô ơi, mấy cây khô héo này á em nhìn thấy bọn nó xấu thế mồ à. Liệu rằng bọn nó có dùng để chế thuốc được không cô? Em thấy bọn nó nhìn có vẻ hơi bị vô dụng á cô ơi. Trời nó không hề vô dụng đâu nha. Loài cây này á có thể giúp chúng ta chế được một loại thuốc đó chính là thuốc làm người ta chóng mặt và mệt mỏi. À, vậy có nghĩa là cái cây này là cây khô héo cho nên là khi mà chúng ta chế thành thuốc chúng ta uống vô thì người chúng ta sẽ bị khô héo lại chúng ta sẽ bị chóng mặt mệt mỏi hả cô chính xác luôn bạn phong cận giỏi ghê nha Ồ, trời ơi, tính ra là ừ, lão ha Ê, từ nãy giờ thì mấy bạn thử hết rồi Hay là bây giờ cái cây khô héo này cô cho em thử đi Để coi coi em có bị chóng mặt thiệt không Chứ em không tin đâu <laughs> Được, được, được Bây giờ bạn Mr. Vịt bạn đi ra ngoài nha Nếu không thì bạn cũng bị chóng mặt theo đó Mọi người, mọi người Ồ, nguy hiểm lắm á Yên tâm đi tôi chịu được mà Tôi con trai mạnh mẽ mạnh mẽ hiểu không Ok rồi mọi người tránh tránh ừ. tránh tránh ra nè coi chừng bị, ơi. bị trúng á Rồi bây giờ chuẩn bị nào bạn Phong cần chuẩn bị nha Hãy chiêu Dạ rồi Ủa Rồi em thấy gì đâu Ui, um, em chắc chưa Ui, ui trời Mọi người ơi mọi người nhìn nè sao tự nhiên mình thấy xung quanh nó xoay vòng tròn tròn rồi nó nó nó điên đảo quá ôi trời ơi cô ơi không cô ơi ơi tôi tôi không biết là tôi có bị gì không nữa mà tôi thấy giống như là có động đất vậy đó xung quanh nó đang nghiêng qua nghiêng lại ôi trời cô ơi em em chóng mặt quá cô làm ơn cho em uh, thuốc dạ, giải dạ, dạ. cô ơi. đây đây em uống sữa này vào ơi em lụm không được rồi cô em lụm không được nhức đầu á ơi được rồi được rồi rồi nhanh nhanh nhanh uống mau uống mau ơi ơi trời ôi trời ơi mấy bạn ơi ghê quá trời ơi sam ơi bà không biết đâu hồi nãy tôi bị chóng mặt mệt mỏi hồi tôi thấy xung quanh lắc lư lắc lư hồi sợ lắm luôn á <sighs> trời ơi trời Mình lo quá à Mình là một con người rất là mạnh khỏe luôn nha Mà mới vừa uống vô có tí thôi Là mình thấy xung quanh nó lắc lư lắc lư Trời ơi chóng mặt lắm luôn á Mấy bạn có thấy chóng mặt hay không Nhớ bình luận ở cho mình biết nha Chứ mình chóng mặt lắm luôn á mấy bạn uhm, Nhưng mà cô ơi Tính ra từ nãy giờ em để ý nha Là mấy cái thuốc phép thuật này nè Toàn là mấy cái thuốc gây hại không à uhm, Em thấy nó đâu có ích lợi gì đâu Vậy liệu có một cái loại thuốc nào đó Có thể giúp cho tốt cho con người không cô Tất nhiên là có chứ Đây em đi theo cô đi em đi theo cô dạ dạ dạ ok ok uhm, em nghĩ rằng là chắc là sẽ có một cái loại thuốc nào đó giúp cho mình có cơ thể sáu muối luôn đúng không cô em là em muốn có cơ thể sáu muối là cái gì cô làm thuốc cho em đây bên này Hả? loài cây này nó có tên là cây chân thỏ cây chân thỏ ủa cây chân thỏ là là cây gì cô là là cái cái cái, cái chân của con thỏ hả Trời ơi, đấy là hình tượng thế thôi Tại vì loại cây này á, nó có tác dụng là khiến cho chúng ta nhảy cao như loài thỏ vậy Nên là người ta đặt tên vậy á À cái cây này khi uống vào Thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhảy cao như thỏ luôn hả Ồ Ủa gì vậy, vậy vậy cô cô cô thử cho bọn em dùng dùng thử đi cô hmm, Dùng thử hả Có bạn nào xung phong lên dùng thử không ta Trời gì chứ để tôi để tôi Mấy cái này tôi vào dò lắm Đây này Rồi rồi rồi bạn Mr. Việt chuẩn bị nha Phía chào Ủa Ủa đâu có thấy gì đâu à, ờ, đâu đâu đâu thử đi ra ngoài nhảy nhảy nhảy lên coi dịch coi coi có có có nhảy cao được không bình thường mà thường nhún cái nè ấy à, ôi trời ôi ôi trời nhảy cao vậy ôi trời Trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn có thấy gì không Ông dịch ông nhảy một phát cái ông bay tu lên trên trời luôn bạn ơi cái gì mà ghê quá vậy Đâu đâu dịch dịch dịch ông thử nhảy không, xem nào coi Nhìn nè tôi nhảy phong qua giờ tôi nhảy hơi cao luôn à Hây cha Trời ơi nhảy nhảy tuốt lên trên trời mây luôn bạn ơi gì ghê vậy trời ơi trời ôi dịch dịch dịch ông ông bay trên đó ông có thấy được cái nóc cái ờ, cái cái nóc nhà của của trường học mình không ơi tôi nói ông nghe là ông phải thử thì ông mới biết được cô giáo ơi cho phong cận thử đi trời ơi cái này á ông lên trên ông nhìn được hết trường mình luôn ghê cực thiệt hả thiệt hả cô cô cô cho em cho em dùng thử cô trời em nghe thích của cô ơi trời ơi thế này chắc bạn nào cũng muốn thử quá à, nhưng mà thôi được rồi cô ưu tiên đó nha rồi cho em thử trước rồi chuẩn bị nào thấy chào ok rồi à ok bạn ơi mấy ông coi tôi nhảy nha mấy bạn coi tôi nhảy à chuẩn bị nè một hai ba ba ủa ủa trời ủa sao vậy đâu ủa kìa con một hai ba ủa coi hình như thuốc này hết hạn sử dụng rồi coi từ từ bạn chuẩn bị lại chuẩn bị lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi à đâu đâu cô chọi thuốc khác vô coi hình như cái bình nãy ờ. hết hạn sử dụng rồi rồi rồi đây đây cô chọi lại nè đó rồi chuẩn bị nha ba hai một hey, <gasps> wow ui wow đỉnh cao quá Ây, trời ơi là trời cái thuốc gì đâu mà uống vô xong bay lên trời cái đầu té chết queo luôn bạn ơi gì kỳ quá vậy ủa cô cô tính ra là cái thuốc hồi nãy á cô chọi cho bạn mít dịch nè xong bạn nó bay lên rồi bạn nó rơi xuống có bị gì đâu mà sao tự nhiên em bay lên xong em rơi xuống cái đầu em chết dạ. queo luôn ờ, ờ, ờ, ờ hình như hai bình chọi cho em là hai bình hết hạn sử dụng thì phải cô cô chọn nhầm nước nhầm thì trời ơi tôi mạnh ghê chọi sướng ghê Trời ông dịch này ông bay lên trời ông rơi xuống không bị gì mình té cái xong mình chết queo luôn bạn ơi cái gì kỳ vậy từ nãy giờ á, thì em nói thật á, là em cũng bái phục cái gì ta cái trình độ chế tạo thuốc của cô á. thuốc gì cô cũng có thể chế tạo được đúng không cô Đúng vậy, tất nhiên rồi hmm, Nhưng mà em á, thì em vẫn chưa tin đâu Tại vì á là từ nãy giờ á, thì em thấy à, có rất là nhiều những cái loại thuốc mà cô có lẽ là cô sẽ không chế được đâu Trên đời này chả có loại thuốc gì mà cô không chế được hết á À, vậy hả? Vậy bây giờ em hỏi cô nha Cô có thể chế tạo được một cái loại thuốc nào mà có thể uống vô rồi người ta sẽ được may mắn không cô? May mắn á hả? Đúng rồi Có luôn Được có có có Em à. đi theo cô này bên này vậy? bên này bên Ủa? này Ủa? Ừ, có luôn Có luôn hả trời Tính ra là em nói giỡn thôi mà có luôn hả cô gì cơ vậy? Có chứ có chứ Đây đây đây Chính là loại cây giúp chúng ta có sự may mắn Và loại cây đấy có tên là hoa cầu vồng Wow, ờ, tính ra từ nãy giờ là em thấy là cây hoa này là đẹp nhất luôn á cô Nó lấp lánh lấp lánh cái gì ánh kim tím gì nè đẹp ơi là đẹp luôn Ủa mà cái cây này đem lại may mắn thiệt hả cô Đúng vậy nhưng mà tuy nhiên để chứng minh cho may mắn ấy thì khá là khó Tại vì may mắn là cái gì đó rất là kỳ diệu Để mà chứng minh thì khó đó nha À, không sao đâu Bọn em không cần chứng minh sự may mắn đâu Bây giờ cô cho bọn em xem cái bình thuốc may mắn như thế nào thôi Được rồi Bình thuốc may mắn đó hả Nó sẽ có một màu xanh như thế này Đây em đâu, đâu, đi đâu. Ê cái màu này y hệt màu của Camui luôn á dịch <laughs> Ôi mà khoan à, vậy thì bây giờ cô cho bọn em xin cái bình thuốc này được không hay là cô cô nói dối nhiều khi bình này không phải bình thuốc may mắn đâu nhiều khi bình này bình thuốc gì ấy cô nói dối bằng em đúng không uhm, đúng rồi thôi được rồi cô ưu tiên cho em một lần duy nhất đấy nha đây đây đây cô cho em bình này đó dạ dạ dạ u uh, xịn quá vậy đẹp quá vậy trời ơi ờ ơi mọi người ơi mọi người mọi người mọi người bây giờ nha tôi tôi nói mọi người nghe nè từ nãy giờ là bọn mình à, sử dụng rất là nhiều những cái à, loại thuốc phép thuật rồi bây giờ tôi có được một cái bình thuốc phép may mắn duy nhất từ nãy giờ cô cho tôi bây giờ à, các bạn nào muốn thử không tôi ừ. tôi tôi tôi hả à, gì ừ? cái đó nè thôi cái đó nè tôi nghĩ rằng là ông là quá may mắn rồi hôm bữa là tôi với ông đi giải cứu sammy á xong rồi tôi với ông mà trở thành người nổi tiếng trong trường rồi luôn rồi bây giờ ờ, ông may mắn lắm rồi, đúng rồi. ừ chứ tôi nghĩ là ông bây giờ đâu. mày ông á toàn lặng trai dùng bây giờ điển gái dùng đi hồi em bây giờ toàn đứng nhìn không hả ừ ha tính ra sammy nói cũng đúng nè từ nãy giờ là mấy bạn nam nãy giờ sử dụng thuốc phép thuật nhiều rồi hay là giờ nhường cho cho mấy bạn nữ đi ha mà là chúng ta phải nhường cho con gái chứ đúng rồi, đúng rồi phải đó, nhường cho con gái chứ. gái chứ thôi được rồi vậy bây giờ bạn nào sẽ sử dụng thử thuốc may mắn nè vậy tôi sẽ sử dụng thuốc may mắn hả gì simmy hả ừ. ê sam ơi ờ, để tôi đây sam ừ. sam có nhường cho simmy không tất nhiên là à. nhường rồi simi là bạn tốt của tôi mà rồi ok vậy thì bây giờ tôi sẽ nhường cho simi à, khoan tự còn một người mình chưa hỏi ý kiến mà mimi ơi à thôi mimi có biết nói chuyện đâu thôi kệ đi mọi người ok <laughs> simi ơi vậy, vậy thì bây giờ tôi sẽ nhường cho simi bình thuốc phép thuật à, may mắn này nha rồi cậu không nha ok nè chọi chọi nè hey. rồi ok chọi người xem mày đó ô oh, sim có thấy may mắn không Tự không biết là những cảm giác của em sao không? may mắn không? Sao mà biết được là may mắn hay không cả Ừ ha, tính ra mình hỏi kỳ các bạn Bạn có cảm thấy may mắn không? Làm sao biết được trời Ừ, vậy tính ra thì làm sao chúng ta biết được rằng là Simmy có may mắn hay không mọi người Ôi giờ nhờ Simi tuổi về mua vé số may trúng may mắn muốn chết luôn Ừ ha Ê Sim ơi chiều nay Kiểu về hả? Chiều nay về mua mua vé số Nếu như mà trúng vé số nhớ chia lại cho bọn tôi <laughs> Ủa gì à, Trời tiêu thử may mắn cái này kỳ mà Thôi khác đi cái khác đi Ờ thôi thôi nói, nói chung là may may may mắn gì để từ từ mình test sau Ok Bây giờ cô cho phép bọn em là đi vòng vòng xung quanh đây để xem coi uh, cái uh, vườn uh, trồng cây thuốc của trường học mình có gì đặc biệt thêm nữa không nha cô được, nhưng mà nhớ phải đi cẩn thận đó nha Dạ dạ cô yên tâm đi bọn em đi chung với nhau mà Ok mọi người mọi người Bây giờ bọn mình đi vòng vòng đây coi coi xung quanh đây có gì đặc biệt mọi người Ui Ui Ui Trời cây kìa Trời cây cái cái cái cái cây gì mà nhìn nó đáng sợ vậy Ờ mọi người mọi người Ủa cái cây này là cây gì mà sao tôi thấy nó có cái miệng bự ơi là bự mà nó có răng bên trong nữa kìa mọi người Ủa Ủa cô ơi Cái cây này là cây gì vậy cô Cô cô đâu vậy Ủa rồi xong ủa cô đi đâu mất tiêu rồi cô đi luôn rồi trời cô đi mất tiêu kìa ê dịch dịch dịch ông có biết cây này cây gì không dịch Cái cây này á ông nhìn nó coi miệng nó há ngoác như kìa nó là cây ăn thịt hả gì cây ăn thịt á Ôi. ông nhìn nó lè cái lưỡi ra nó mè mè lèm kìa ờ nó lè lưỡi ra kìa ơi à vậy có hiểu rồi vậy là cái cây này á là nó giống như là mấy cái con à, vật ở trong sở thú á mình cầm miếng thịt mình chọi vô cái đầu nó ăn đúng không ông núp phát tôi nói vậy mà ông tin đó ông phải ke nè cái cây hoa ăn thịt này nó chỉ là cây cây ơi giống như mình thuần phục con con cúng con á bây giờ ấy, ông nhìn nè tôi đã mang theo thịt rồi nè đó sáng nay tôi đi ăn sáng nhưng mà giờ tôi không ăn nữa ông nhìn tôi thuần hóa nó cho ông coi đi ạ à. từ từ từ từ từ tôi nói ông nghe nè cái cây này là cây ăn thịt lỡ đâu ông đi vô nó ăn thịt ông rồi sao Trời ơi thì ông thịt ông cho nó ăn vậy thôi là đủ rồi giờ ông nhúc nhắc quá ông đi ăn tôi xem tôi thể hiện nè cú cú đây ok ê ấy coi chừng nó không ăn cục thịt đó mà nó ăn thịt ông á nha Mẹ ơi, ăn thịt đâu em ơi Mẹ ăn thịt nè Ôi, này thì chơi ngu à Này thì chơi Ủa, ngu ăn thịt à. nè anh nè chơi ngu nè Ăn cho à. tôi mày Ơi, nè, tôi nói cho ông nghe nè Cây này là cây hoa ăn thịt Cho nên á, là bất cứ cái loại gì miễn là có thịt thì nó vẫn ăn chứ không phải là là là là là, là thịt người nó không ăn đâu nha ông đừng có lại gần nữa trời ơi trời đó đó, đó lại chơi ngu trời ơi trời ờ ơi cây này á nhìn nó vậy thôi chứ tôi nghĩ rằng nó ăn thịt người á chứ không phải là nó ăn thịt bò thịt gà giống bọn mình đâu Ôi khoan, nè, nãy tôi nghe là nãy cô giáo cho Simmy uống thuốc may mắn á Có khi nào á, Simmy vô á, Simmy sẽ trở thành người may mắn Không gặp những cái tai họa như là cái cây này nó cắn Simmy không? Ừ ha, tôi cũng đang tính nói với ông nè Hồi nãy á, bạn Simmy đã được uống thuốc may mắn rồi Vậy nếu như mà Simmy uống thuốc may mắn Mà Simmy đi vô trong trong cái chuồng cây ăn thịt này Thì liệu rằng cây ăn thịt này nó có ăn thịt Simmy không ta? Ồ, oh, ê em ơi hay giờ mình bới simi mình chọi vô đi ờ, dạ simi chạy gì đó thôi từ từ bình tĩnh từ từ từ ui wow trời dạ. ơi nó không làm gì vậy? sim hết luôn ê sim ơi sim thử chui vô trong giữa cái bụi coi nó coi nó bị gì không ôi trời bạn ơi bạn nhìn kìa trời mấy cây này nó không cắn sim bạn ơi ở à, đây âm chui coi tao đâu có mà nãy nó cắn tôi mấy cái mà nó no rồi nó không cắn sim nữa ông không tin thì tôi đi thử ông coi Ờ, ờ đâu ơi. này thì này thì chơi ngu à đó ông thấy không ông không nghe lời tôi tôi nói ông nghe nè không phải là nó không gì vậy Chơi chọc luôn hả? <laughs> Này thì chơi ngu rồi Này thì chơi ngu rồi Đó bạn thấy không? Mấy bạn biết lý do vì sao mà dịch bị cắn không? Là bởi vì á là Simmy là một người rất là dễ thương Thì Simmy bước vô thì mấy con này nó không nó không cắn Sim hiểu không? Đấy Còn ông dịch ông xấu xí vậy Bước vô thế nào cũng bị cắn thôi Bây giờ ông coi tôi nè Tôi đẹp trai hơn ông nhiều tôi bước vô là tôi không bao giờ tôi bị cắn đâu ông coi tôi này nha giờ nào các bạn coi mình bước vô cho các bạn coi nha Xoay, dễ gì nó cắn tôi à cắn ơi à, này thôi được rồi mọi người ơi bây giờ bọn mình đi ra chỗ khác đi lại gần vườn cây ăn thịt tí nữa thầy hiệu trưởng biết được thầy à. hiệu trưởng la đó đi ra ngoài ra ngoài ra ngoài đi ra ngoài đi ôi mà, mà khoan từ mọi mọi người hình như mọi người đi xa xa là nó sẽ lặn nó lặn xuống dưới đất đó mọi người ô cây này nó có thuật tàng hình luôn á thế thì nó mới có thể săn mồi được á trời trời ơi ghê thiệt chứ ôi trời nguy hiểm lắm luôn á à. Thôi đi từ sáng giờ học mệt muốn chết luôn á Thôi đi về nghỉ ngơi đi trời Thôi đi về chứ còn chuẩn bị đi ăn nữa Tao không tao Ủa cái gì vậy Ủa cái tiếng của ai à Ủa là tao Ủa cái con gì không Hả gì vậy? Ủa trời, bé cây, tự nhiên ngươi ngươi đến đây làm gì vậy? Trời ơi, ngươi quen ta rồi hả? Hôm bữa là ngươi bảo với ta là gì? Ta sẽ đem bánh kem cho ngươi nhưng ngươi gọi là không có đem bánh kem cho ta là sao hả? Cái tên ngu ngốc kìa! hả? Ủa, ừ. tính ra là khi nào mà ta đến thăm thần cây rồi ta thăm ngươi thì ta đem bánh kem cho chứ bắt mới gì bộ ngươi thèm bánh kem đó hay sao ngươi đến tận trường học tìm ta vậy um, ai thèm chứ chỉ là cho tao nghĩ người thất hứa thôi không chịu đâu tao còn bánh keo được rồi làm ơn im lặng đi ồn ào quá cái cây này à, mọi người ơi có ai có bánh kem ở trong người không cho tôi xin mượn cái bánh kem được không bánh à, bánh, bánh kem hả ủa có hả rồi cảm ơn nha ủa còn không còn không nếu ai còn càng nhiều càng tốt làm ơn cho tôi đi chứ tôi bực bội quá Ê, đây tôi có đây tôi có nè rồi ok ok cảm ơn cảm ơn Ủa khoan từ sao cái bánh kem Ồ oh, đây đây đây đây Lại lại đây đây Nè Bánh kem wow. à, Bánh kem của người đó <laughs> Ông nhầm nhầm nhầm Ông nhầm đâu à Con gì vậy à, à tôi quên giới thiệu với mọi người Đây là bé cây Là cháu của cái ông thần cây á Ờ à, mà đúng rồi Một tí nữa đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe Về ông thần cây đó sau Còn bây giờ thì à, Ê bé cây Bây giờ bánh kem có rồi đó Ngươi mau về nhà đi Không thôi là ông nội ngươi lo đó Về đi À tao biết rồi Tao ta ăn nha Ông nhông Bye bye Thôi đi về đi Trời ơi là trời Ê tính ra hồi nãy mọi người Tôi cho nó hai cái bánh kem xấu nhất Còn cái bánh kem đẹp nhất tôi giữ lại <laughs> Ôi ta thôi, Ôi giữ đi ừ thì mình phải vậy chứ bánh kem đẹp mình giữ lại chứ thôi rồi bây giờ sau lưng kìa bông ơi sau lưng sau lưng ông ơi đằng sau kìa mày nói gì cơ hả nó nốt đi à, đưa, đưa đó nè đó cho người luôn rồi <laughs> rồi cho người đó người làm ơn người đừng khóc nữa ok thôi trời ơi thôi thôi về về mọi người ơi cãi đi cãi đi bực bội con bé cây điểu à thôi về mọi người ơi về dạ về về ơi tính ra tính ra là hôm nay một cái buổi học vui ơi là vui luôn á mọi người mình được tìm hiểu rất là nhiều những loại thuốc quý hiếm luôn xịn ghê luôn á trời ủa, ủa mà khoan từ từ mọi người ơi hình như là từ từ điểm danh coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mình nữa là 7 người Ủa khoan Hình như à, bọn mình để quên cái gì đó hay sao mọi người ơi Trời ừ, chắc là không quên gì đâu Giờ đi về rồi đói lắm rồi Đúng rồi đói lắm rồi Phong ơi Ủa không ừ. quên gì hết hả Ủa kỳ ta Không không không về thôi Đói đói đói đói Sao mà mình có cảm giác như là mình đã quên một cái điều gì đó thì phải hmm. Ờ chắc không có đâu Thôi ơi Đợi tôi với Tôi, tôi về tôi ăn chung với mọi người Đợi tôi đợi tôi mọi người ơi chờ tôi với tôi còn bị chậm nè